Alo, alo. À, vâng, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa cùng nhau quay trở lại với kênh soi cầu sổ số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Như vậy là hiện tại đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi, buổi chiều tối thứ năm ngày 27 tháng 4 nhé. Đây chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình đúng không ạ? Chúng ta sẽ lên video để tham khảo cầu kèo này chốt số và mang tới cho tất cả anh em những cái dự đoán cũng như là những cái đường cầu cho ngày mai. Ngày mai là ngày 28 tháng 4 rồi đúng không ạ? Đấy thì không biết là hôm nay có anh em nào chiến thắng như thế nào, những cái đường cầu chúng ta chốt cho anh em. Thì ở trên video thì ngày hôm nay bên mình không có cầu không không có cầu anh em ạ. Ngày hôm nay bên mình à, hôm qua mình có chút việc bận cho nên là bên mình không tham khảo được những cái con số tốt rồi. Thì à, ngày hôm nay sau khi bảng trả thưởng quay xong thì bên mình đã sắp xếp được thời gian của mình sẽ tiếp tục lên tham khảo video và chốt số cho tất cả anh em mang tới cho tất cả anh em những cái đường cầu cũng như là những con số mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc nhất để dự đoán cho ngày mai hy vọng rằng là những đường cầu ngày mai chúng tôi chốt cho anh em sẽ mang tới cho anh em những cái thắng lợi và những cái niềm vui thì đó là cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới mỗi ngày nhé thì à, chúng ta chúng ta cùng à, bớt chút thời gian 5 7 phút nhỉ để, chúng ta có thể à, thống kê lại những kết quả ngày hôm nay Ngày nay thì à, kết quả đặc biệt nổ kép 55 anh em ạ. 80755 đúng không ạ? Tâm càng 7 để chậm 5 tổng không rồi. Còn về kết quả lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì ở đây anh có thể thấy đầu 7 ra khá là nhiều anh em ạ. Bao gồm 70 hai nháy này, 73 hai nháy, 74 hai nháy và con 79. Đầu 4 thì có 41, 43, 45, đầu 5 thì có 50, 55, 57, đầu 6 thì có 64, 65, 68. Đầu 9 thì có 90, 93, 95 đúng không ạ? còn là những đầu nổ hay nhảy như đầu 2, đầu 3 này, đầu 2 nổ 24, 27, đầu 3 nổ 32, 38. Đầu 8 thì nổ 84, 86, đầu 0, đầu 1 thì mỗi đầu nổ hai nháy đúng không ạ? Đây. Thì kết quả nó cũng rất là rõ ràng cho tất cả anh em ngày hôm nay rồi. Hôm nay biết có anh em nào bao đầu 7 không nhỉ? Có 7 chú lô tô đầu 7. Rất là kết quả cũng rất là tuyệt vời rồi. <clears throat> Đấy thì cái kết quả đã trả thưởng xong thì bên mình cũng vừa mới tham khảo được một số kênh thì à, những cái kênh đấy người ta bắt thì đa số là ngày hôm nay thì à, những con số mà các bạn ấy bắt ở trên kênh thì trượt khá là nhiều xịt khá là nhiều đáng bảng khá là nhiều ngày hôm qua thì bên mình không có video cho nên là mình không tham khảo cầu kèo được thì à, ngày hôm nay nhé quay trở lại với vấn đề chút số và tham khảo cho anh em thì bên mình ngày mai có một cái đường cầu cũng khá là ổn định cũng gửi đến cho tất cả anh em tham khảo nhé đường cầu chúng ta thì à, sẽ ở vị trí cầu đường cầu chúng ta là đường cầu ngày mai mình sẽ bắt cho anh em cặp à, 3553 này cặp 3553 nhưng mà đây là cái đường cầu của nó này đường cầu chúng ta đường cầu vị trí 23 x 50 đấy thì mình sẽ vẽ cầu và tham khảo cho tất cả anh em theo cái đường cầu cặp 3553 này nhé đấy tuy rằng là đường cầu thì mình chút tham khảo thôi nhưng mà mình dự đoán rằng là ngày mai cái tỷ lệ đổ cặp này khá là cao cho nên là anh em mà nào mà thật sự trùng cầu với bên mình thì anh em có thể xuống tiền nhé được chưa trùng cầu với bên mình anh em có thể xuống tiền cho mình đây Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với thứ hai nhé, đầu tuần ngày 24. Cầu này bắt đầu chạy đầu tuần này. Chúng ta có cặp sam tham khảo là 18 và 81 đúng không ạ? Cặp tham khảo là 18 và 81. Thì à, cái kết quả trả thưởng cho ngày 25 tháng 4 25 tháng 4 nhé, chúng ta có con 81. Đây, 81 chúng ta thì ở vị trí là vị trí giải 3. Dạ, vị trí giải 3.2 nhé. Vị trí giải 3.2 chúng ta có con 81 này đấy tiếp tục tiếp tục đường cầu này chúng ta có cặp đó là 26 và 62 nhé cặp 2662 của ngày thứ ba này dạ kết quả trả thưởng cho ngày thứ tư ngày 26 tháng 4 đúng không ạ đây thì à, chúng ta đã đổ con 26 26 của chúng ta thì à, ở vị trí đó là vị trí giải 5.6 đúng không em giải 5.6 này thì chúng ta có con 26 được chưa đây nhá ok và như vậy là tiếp tục cái đường cầu này tiếp tục đường cầu này thì mình có một đường cầu cặp song thủ đây là cặp 48 và 84 được chưa cặp 4884 này kết quả trả thưởng cho ngày thứ năm ngày 27 tháng 4 đó là chúng ta có con 84 84 chúng ta thì ở vị trí giải 5.4 anh em nhé vị trí giải 5.4 nó nổi cho anh em con 84 này đây Ok và như vậy là để chốt số và tham khảo cho tất cả anh em theo con đường cầu này cho ngày mai thì à, mình sẽ bắt cho anh em cặp đó là 35 và con 53 như đầu video như giữa video mình đã bảo anh em rồi thì mình lựa chọn cho anh em cặp 35 53 nhưng mà mình vẽ cầu cho anh em để anh em có thể tham khảo ngày mai là ngày 28 à, nhỉ 28 này tháng 4 đúng không ạ 28 tháng 4 cặp à, song thủ lô mình muốn tham khảo cho anh em rất là rõ ràng rồi đó là 35 và 53 chưa? đấy 35 53 anh em cùng cầu kết cầu với mình thì anh em có thể xuống tiền nhé vui chơi trả đá bia hơi cho mình chưa 35 53 sông thủ này 35 và 53 được chưa độc thủ bạch thủ mình sẽ bắt cho anh em là con bạch thủ à, một không bạch thủ là con 10 nhé bạch thủ 10 này song thủ là 3553 này đấy còn dàn đầu đuôi mình muốn gửi đến cho anh em là chạm 5 chạm 0 và chạm 5 nhé chạm 05 cho tất cả anh em dàn rút gọn đó là 0550 mười không hai không bốn không năm à không sáu đây nhé đầu năm thì chúng ta có 51 này 52 này 53 này 54 này và 57 đấy Đấy là dàn chốt số mình tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai. Đó là ngày 28 à, tháng 4 được chưa? Ngày mai ngày 28 tháng 4. Bạch thủ là 10 song thủ 3553 cho anh em lựa chọn này. Dàn đầu đuôi đó là chạm, đặc biệt đó là chạm 0 chạm 5 nhá Và dàn rút một của mình đó là 10 0550. À, Đây, mình mất 15. Dàn rút một của mình đó là 0550. 02 04 06 51 52 53 55 và 57 anh em nhá Được chưa? Đấy, và anh em chú ý là những con số mình chốt cho anh em ở trên video là những con số tham khảo. Anh em trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền, không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo cho mình nhé. Được chưa? Và anh em theo dõi video chúng tôi rồi cảm thấy hữu ích cho tất cả anh em thì hãy để lại cho mình một lượt like cũng như là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số tốt nhất mỗi ngày mà đội ngũ kênh của chúng tôi gửi đến cho tất cả anh em nhé. Được chưa? Ok, xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai và xin chúc cho tất cả anh em đại thắng, thành công và mang về thật là nhiều thắng lợi hơn nữa nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại.